Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à, cách mà làm ảnh bìa của USB Đầu tiên các bạn vào trong web ra iPhoto mừng Nhìn chữ đào thì các bạn à, nhập cái tên của channel của mình vào Thì thứ hai thì có thể à, đặt đăng ký kênh là thì cũng có nhiều bọn thắc mắc nhưng mà nó cũng dễ thôi tàu ánh xanh nó lưu lại các bạn cũng có thể chọn à, những cái hình đẹp hơn như là cái hình dưới đây đào ra có đẹp nè ảnh là thì có nội tiêu đề có của kênh không thôi sao nó lưu lại khác mà có bọn chọn hình nào thì mình chọn hình đó rồi mình lo thôi hình đẹp nè có ờ, ngon cái tập đơ là nó có bộ bộ Shopify để cho mình có phần mềm uh, photo editor nghe con lấy cái con xe này không này này chứ đá cả đẹp ạ thì đó chúng ta vào ứng dụng mấy này cứ ok hết đi thư viện ảnh chọn ảnh à, mình sữa kéo lên cái phần kích thước đủ kích thước bây giờ có bìa nó chiều rộng là hai năm sáu mươi nên là mình nấu vô trong phần đào kích thước nó là 2560 nhân 1440 vì à, sao vậy Carlisle. mình chắc dư dư tỷ lệ đi mình cho gọi lưu ảnh cho sao nè ảnh bồ lưu nè tôi tích xanh á thì chúng ta vào cái trình duyệt mà chúng ta đang nhập cái kênh youtube của mình mình nhìn trong vào quản lấy ngồi xem kênh trong web cho máy tính đó mình trộn vào cái ảnh bìa mình thay đổi ra rồi nó cũng khá là đẹp mình muốn chỉnh sửa thì mình kéo lên dưới xuống là mình chỉnh sửa cái đó thôi sao thôi đây nhưng ấy nó mắc uh, chữ đen với cây nhưng mà dài được rồi Chứ kéo lên là nó mát là nó bị sẽ bị mắc uh, dưới pin hoặc tiền phim tiền chỗ phim tiền một kênh youtube của mình xem ha cũng khá là đẹp à, video này kết thúc nếu thấy video hay thì các bạn à, hãy nhấn like share và chia đăng ký kênh giúp mình Cái này ký kênh nha các bạn